bây giờ cô ờ, bấm lại nha à, mình đăng nhập ha rồi cách đăng nhập này đã biết rồi ha rồi tài khoản đăng nhập rồi nhập mật khẩu của mình nha rồi đăng nhập rồi cô dư số ờ, sửa rồi khi đăng nhập vào mình sẽ chọn dấu ba chấm bên góc phải vô khóa học vô khối 11 rồi chọn môn sinh rồi mình lần lên môn sinh sẽ nằm bên dưới rồi chọn sinh 11 của mình rồi trong đây đề cương đã có đủ nè ha mình muốn nhìn xem nội dung trong đề cương này thì mình sẽ vào học bấm chữ vào học nếu bạn nào mà chưa bấm chữ vào học thì chỗ đó sẽ là chữ đăng ký học thì mình bấm vào chữ đăng ký học nha rồi trong đây à, mở vào sẵn là nội dung bài 3 mình có thể xem các nội dung bài khác à, xem ở ở chỗ là cái góc bên tay phải của mình trên cùng á kế bên chữ đánh giá phòng học ảo có dấu ba gạch ngang mình chọn vào dấu ba gạch ngang đó thì nó sẽ hiện ra cho mình ba bài nè bài 1, bài 2, bài 3 trong đây là có nội dung phần ghi nhớ và có video bài giảng cô đã đưa lại trên đây à, các em muốn xem lại thì mình sẽ vào đây để xem nha rồi bây giờ muốn xem nội dung bài 3 và bài tập thì mình sẽ chọn vào nội dung cần ghi nhớ bài 3 nè mình chọn vào đây à, trong đây sẽ hiện lên nè chú ý nộp bài à, đến à, ngày 30 tháng 10 bên ngoài là cô đã khóa đến ngày 10 tháng 10 nha rồi bây giờ mình sẽ kéo xuống đây kéo thanh trượt xuống nè rồi mình sẽ lần lên nè ha à, khi mà mình lần lên thế này mình khoan hả bấm vào nội dung của bài nha bên dưới mình thấy nè mình lần lên ở cái cái phần bên ngoài á đây thì mình thấy ở cuối trang này cô có dặn dò nè các em chép nội dung bài học vào vở và hoàn thành hai câu hỏi trong một bài tập về nhà sau đó nộp lên LMS rồi sau khi mình đã làm xong mình sẽ nhập nội dung trả lời của bạn cái dòng màu xanh cuối cùng mình sẽ chọn vào đây rồi vậy thì khi vào đây à mình có thể trả lời bằng hai cách một là mình sẽ nhập câu trả lời của mình trong cái khoảng trắng này sau đó mình bấm chữ xong à, còn nếu không thì mình chụp ảnh sẵn này có hình file đính kèm nè mình chọn vào đây nè kéo và thả nè thấy chưa à, mình sẽ chọn vào cái chữ là kéo và thả file của bạn vào đây nhấp chuột hoặc ừ, vào để chọn file mình sẽ bấm vào cái dòng chữ kéo và thả này mình sẽ chọn rồi sau đó à, nó sẽ hỏi nè mình chọn ảnh từ thư viện hay là mình chụp ảnh rồi vậy thì nếu mình chưa chụp thì mình sẽ chọn vào cái chữ chụp ảnh để mình chụp ảnh mình đưa lên nếu mình đã chụp rồi thì mình sẽ chọn thư viện ảnh nên là tốt nhất là mình hãy chụp trước khi mình bấm vào đây thì mình lúc này mình hãy đưa ảnh lên nha rồi khi đưa lên xong rồi mình chỉ cần bấm gửi bài thì cô ở nhà cô sẽ nhìn thấy và cô sẽ phản hồi rồi vậy là được ha chúng ta tranh thủ hoàn thành bài để chúng ta gửi lên nha